bạn tưởng tượng đó Di Nguyễn dành ra gần 100 mét đất để Di Nguyễn làm phòng giám đốc trong cái vlog vừa rồi các bạn đã nghe chia sẻ với các bạn là cái phòng giám đốc trước là nó không có trong ý tưởng của Di Nguyễn nha Di Nguyễn không có tính làm phòng đâu tại vì trong phòng giám đốc có những lúc tế nhị có những lúc tế nhị không có nói được đúng không phải kéo rèm xuống mới làm được làm chuyên nghiệp các bạn tới đo phòng đồ bắn cạch cạch đồ như mét như mét đồ về vậy vậy vẽ đồ lên nha xong rồi quăng qua báo giá cái này nó mới hài nè à, Chào mừng các bạn đến với một buổi tối đẹp trời của ngày cuối tháng 4 Quyền Thoại tại Ho Gym quận 9 Mỗi lần à, nhìn thấy cái tòa nhà này là Di Nguyễn rất là tự tin và ngạo nghễ các bạn đó Di Nguyễn rất là ngạo nghễ Đó là thành quả của Di Nguyễn Khi mà Di Nguyễn sinh ra ở Việt Nam Lớn lên ở Việt Nam và thành công ở Việt Nam Đặc biệt nó có ý nghĩa vào những ngày tháng 4 bởi vậy trong cái phim mà Jin chính là đời đó các bạn Duy Nguyễn có đam thằng Minh Lâm một câu mày vô phòng gym mày tập á mày chê tùm lum nào là Việt Nam nghèo có không Việt Nam nghèo mà tập gym 40 đô một tháng mày tập nhiêu 10 đô hết cỡ gì đúng không đó. thật sự cuộc đời của Duy Nguyễn khổ lắm các bạn biết là gì sinh ra năm 1985 đất nước bao cấp sữa chả có uống uống nước cơm thấy mẹ luôn đúng không rồi xong rồi đi học vào những năm nghèo nữa những năm 86 mở cửa xong rồi từ 86 cho tới 2000 là coi như tôi bỏ luôn ừ. mà 2000 tôi lớp 10 rồi đó đúng không xong rồi tới năm 2003 lên Sài Gòn ăn học những năm đó cũng nghèo chết cha luôn khổ lắm bởi vì ngày hôm nay nó có được cái thành tựu này thì cái gọi là cái sự tự hào nó nhân lên gấp bội sự tự hào nó nhân gấp bội chứ bởi vì khi các bạn nói là Duy Nguyễn nói chuyện đôi khi ngông nghênh nhưng mà tôi thừa nhận thiệt bạn cái tánh Duy Nguyễn rất là tự tôn nha mà ai thí dụ như đụng chạm tới này nọ kia mà hình ảnh của một tập thể đất nước Việt Nam thân yêu con người miền Tây đáng yêu là Duy Nguyễn thường có những cái phản ứng rất là mạnh mạnh mẽ thì các bạn nói là ờ mình ngon không biết đúng hay sai đó tùy các bạn nhận xét còn tất nhiên Duy Nguyễn sống không lỗi với đời đó Duy Nguyễn sống thật Duy Nguyễn là một doanh nhân và Duy Nguyễn tự hào điều đó à vậy thì giờ chia sẻ gì ta à có cái để chia sẻ có cái để chia sẻ với các bạn mỗi ngày trên đời thì các bạn trải một niềm vui còn mỗi ngày á của duy nguyễn á nó là một cái bài học nó là một cái bài học nó là một cái kinh nghiệm mà lỡ là mình sống trong hoàn cảnh này mình có được cái điều kiện này thì mình chia sẻ góc nhìn cái sự việc để cho các bạn trẻ người ta biết còn các bạn nghĩ như thế nào đó là chuyện của các bạn à nó nhớ video nó là vậy các bạn thì cái hoài bảo của Duy Nguyễn à, qua nay các bạn biết á, là Duy Nguyễn có làm một cái phòng giám đốc bạn tưởng tượng không Di Nguyễn dành ra gần 100 mét đất để Di Nguyễn làm phòng giám đốc trong cái vlog vừa rồi các bạn đã nghe 100 mét đất ở Sài Gòn một cái đô thị đắt đỏ nhất nhì Việt Nam 100 mét đất ở dưới quê các bạn coi nó là là mèo nhưng mà ở Sài Gòn nha bạn 100 mét đất cái chung cư bạn mua chừng 100 mét thôi nguyên một cái chung cư luôn á cái chung cư 100 mét là mấy phòng trong đó nguyên gia đình ở trong đó đó bạn là bao nhiêu tỷ rồi còn đằng này Duy Nguyễn chơi luôn đúng sai không biết cuộc đời tôi ngông mà đúng không đúng ơi sống có sống chỉ có một đời để sống thôi các bạn không biết kiếp sau độ thai có luân hồi không chuyện đó không biết tại thiên này không biết nhưng mà cuộc sống cuộc đời chỉ có một lần để sống thôi tại sao không dám sống thẳng với mình tại sao không dám sống thẳng với mình nằm ở trên tầng cao nhất không phải này, ví dụ thôi đó tầng cao nhất penthouse đàng hoàng luôn rồi xong rồi Duy Nguyễn làm cái phòng đó mà Duy Nguyễn phải tra lại cái Zalo á Ờ mà tra lại cái Zalo mà kéo quẹt không kỹ tay luôn kiếm thằng cũ Xong rồi à, thằng cũ lại gì cái rèm cửa Cái rèm cửa đó Xong rồi thấy nó chúc mừng sinh nhật của mình mình chưa trả lời nữa nữa Cái nó thôi ok qua đo anh rèm cửa luôn Mới đầu tính kiếm nó hỏi thôi mà thấy nó chúc mừng sinh nhật mình Mà mình chưa trả lời nó Nói à thằng này được Thằng này làm rèm cửa bên Bình Tân cho anh đó Phòng chú đốc cũ đó không làm á rèm cửa của Hà Lan với Bỉ hai thằng này hợp tác đó thì giờ thôi mày qua đo luôn đi con rèm nào mắc nhất xịn nhất phù hợp nhất đưa cho anh tại sao phải làm rèm tại vì trong phòng giám đốc có những lúc tế nhị có những lúc tế nhị không có nói được đúng không phải kéo rèm xuống mới làm được yeah. đó bây giờ rèm tới đâu nhưng mà Di Nguyễn nói đây là gì? Tức là cái cách mà Di Nguyễn ra ngoài Di Nguyễn sử dụng dịch vụ á, nó dễ ẹt rồi à bạn ơi Tôi nhiều khi tôi không thấy thằng nào mà nó mua đồ dễ với tôi luôn á ổng vô shop LV quăng nè thôi lại hai tính tiền đi gọi ok thôi. có ghẹo gái vài công thì có thôi không bao giờ lại giá tôi mua gì cũng dễ mua hôm qua là bộ vest cũng dễ hai bộ luôn cũng dẹt Ông gạ hồi giấc mà làm được năm bộ tôi luôn á nope. quá dễ cực kỳ nhất là dễ nhất là thằng quảng cáo nha thằng khứa đó nó làm xe be xe bét tè le tóc bét tiền những chuyện wow. có ai dễ với tôi không à? Ôi, nhưng mà cuộc đời nó nói mình nữa như mình là ác quỷ các bạn cuộc đời nó là vậy nha nên Duy Nguyễn cũng không có gì gọi là buồn hết mình nổi tiếng mình chịu đúng không mình là KOL mà mình chịu giờ mới vô đề nè cái nội dung chính này phải là cái rèm cửa cũng phải là phòng giám đốc là biết rồi mà nội dung chính ngày hôm nay là cái gì bộ bàn trong phòng giám đốc Ôi bbt quận 7 của Duy Nguyễn thiết kế là theo phong cách châu Âu Duy Nguyễn nói thẳng mà Duy Nguyễn đi châu Âu đi Nhật về là Duy Nguyễn chơi y chang châu Âu luôn tôi xính ngoại mà ai chửi chịu đúng không Ô, tối ngày cái mấy ông cứ lập luận cái kiểu mà ủa mày yêu nước sao mà làm đồ giống châu Âu ú <laughs> lẳng nhách cái đó là cái cực kỳ tầm bậy mà Duy Nguyễn không bao giờ đồng ý mà không bao giờ phụt hết đó châu Âu là gì hiện đại đơn giản vậy thôi không có cầu kỳ không có rườm rà không có màu mè qua lá hẹ Ồ không có chơi bức tranh sơn tường mã đáo thành công Ôi rồi. ơi Ok Cũng không có đề hình ảnh con cá chép vượt long môn Mà cũng không có treo hình thờ quan vũ Bởi vậy bạn thấy ở trong tất cả bốn cái building của Du Nguyễn Không bao giờ có để hình ảnh thờ thờ gì nhỏ nhỏ nhỏ hết không có thờ thờ đây nè thờ đây nè chứ nguyễn có đạo mà nhưng mà cái gì đó cái đó nha các bạn nên như Nguyễn quyết định kỳ này là chi đăng Facebook các bạn tối tối đa trăm triệu các bạn các bạn giám đốc với các bạn họp tối đa trăm triệu đăng trên ờ, trên trên Facebook tự nhiên chiều đó có cái chốt kèo luôn nói anh đẳng cấp kiếm em nè em ờ, bên ờ, mai tre nè đúng không mai mai đo mai gì đâu biết nữa mai gì quên rồi chuyên nhập khẩu đồ xịn nè anh nó giờ bàn hả rồi xong rồi báo giá này nọ rột rột nhìn cũng đẹp thiệt nó làm chuyên nghiệp đó bạn tới đo phòng đồ bắn cạch cạch đồ như mét như mét đồ về vậy vẽ đồ lên hen xong rồi quăng qua báo giá giờ muốn biết báo giá không muốn không lẻ à lẻ thôi nó coi livestream mà nó biết mình chi ra tối đa thứ trăm triệu nha <laughs> yeah, báo bạn giám đốc 82 triệu vậy theo các bạn bạn giám đốc 82 triệu mắc cái rẻ nói thật sự bạn á các bạn giám đốc 82 triệu tủ tôm so với mấy cái bộ đi băng 5 tỷ đúng không nhưng mà tôi nói tôi hiện đại mà cái bàn nó đẹp nó sang rồi được rồi rồi mới ngồi lên là thấy giám đốc này tuổi trẻ này giám đốc này thuộc dạng không phải là cổ lỗ sĩ ờ này là biết nó hiện đại là được đúng không đó mà khi con gái nó biết mình thuộc dạng hiện đại nó tiếp xúc cũng dễ nữa đúng không nó thả mồi cũng dễ nữa <laughs> đó thôi nó nói quy cách bạn cho đắp ba mét sáu ba mét sáu mà tưởng tượng cái động hơn này nha ô này này hơn này một chút ô này nè ô này ờ, chừng 3 mét rồi mở sáu rộng ô này chút đúng không đứng đây ngồi đây bạn đắp đứng đây má tưởng tượng thôi đã chất tưởng tượng đâu thôi đã chất rồi à, cái bộ bàn họp bạn họp lại vụ họp này nọ kia lo vô phòng nhỏ nhỏ hả trăm mét nhỏ gì trăm mét là tính luôn lan can á nha ba tính luôn cái đồ đi ở ngoài á chứ không phải là trăm mét trăm mét phòng không phải cái phòng có sáu chục rồi có sao nó vậy người ơi có sao nó vậy người ơi nha cái bàn họp á dài tám rộng mét mấy ở quên rồi ngồi được 12 người nhân viên lôi đằng 12 vô họp luôn hết ta thường thường họp, họp quản lý không bạn ơi học quản lý không mà thường thường lỡ rồi cái cũ này hơi bị thốn cú này hơi bị hố ví dụ mua bàn nhỏ nhỏ thôi tôi tính chừng năm sáu người thôi à mà giờ nó đưa tôi bàn 48 nó nói thôi chơi theo bộ anh chứ anh chơi bàn giám đốc ngậu vậy rồi bàn hộp nhỏ quá nhìn kỳ nghe cũng có lý xong nhìn qua nhiêu 68 triệu cái bàn hộp nó rẻ hơn bàn giám đốc nha các bạn bàn giám đốc nó còn có cái tủ cái hộp nhỏ nhỏ nữa hình chữ L nữa còn bàn hộp thì bàn dài đó 68 triệu nhưng mọi chuyện nó cũng bình thường cái này nó mới hài nè bộ ghế ghế giám đốc ngồi ghế giám đốc ngồi vậy thì nó báo mình 17 triệu mình thấy cũng hợp lý cái ghế cũ mà tôi ngồi livestream đó ghế đó tám triệu mấy 9 triệu đó ngồi tới giờ chưa hư nữa ghế kia nó báo 17 triệu thì nó cũng da bò có ý đó nói vậy thôi biết vậy phụ kiện đồ này nọ di chuyển đồ hai người nhịp ok đó thì thôi cái đó cũng phải là câu chuyện để nói nhưng mà cái câu chuyện này mới để nói nè cái ghế ngồi họp cái ghế còn hợp nó báo mình 9 triệu 6 một cái Cho này mới làm vấn đề Vậy thì theo các bạn mình có chấp nhận cái ghế đó không? Có hai lý do Duy Nguyễn không chấp nhận Bây giờ Duy Nguyễn sẽ chia sẻ góc nhìn của Duy Nguyễn này Thật ra tiền mình không thiếu Nó thẳng Tật tôi có lần để sống mà Chơi thì chơi, không chơi thì thôi Không có sồn Đó, đó là Duy Đúng không anh em ạ à. Đúng không? Một khi mà Duy quyết định mà đi co cái phòng giám đốc này Là Duy Nguyễn chơi còn không thì bỏ chia sẻ với các bạn á, là cái phòng giám đốc trước là nó không có trong ý tưởng của Duy Nguyễn nha Duy Nguyễn không có tính làm phòng đâu cái chỗ đó là thiết kế để tập tạ đó bạn bạn nhìn cái dàn trời đèn ở trên mà nó nó chơi mà sơn tường màu đen mà chơi đèn thả là biết chỗ đó là tập tạ rồi nhưng mà bây giờ kế hoạch thay đổi là Duy Nguyễn xây bức, bức một bức tường ngang Duy Nguyễn làm phòng giám đốc ở trong ở bên ngoài là là Academy không đó cái điều đó nó thể hiện là sau này chiến lược của Duy Nguyễn là thiên về hội họp và giảng dạy đúng không tức là Duy Nguyễn cảm thấy ờ, ờ, hôm nay mình làm video đầu tư về gym nhiều quá nó làm mai mọt đi cái tố chất lãnh đạo của mình cái tố chất thuyết trình hùng biện của mình nó mất đi cái đó các bạn nên bây giờ Duy Nguyễn cảm thấy không mẹ mình 36 tuổi rồi sắp xuống lỗ tới nơi rồi thôi bây giờ phải chơi thôi đó là Duy Nguyễn phải chơi phải chơi cái này Duy Nguyễn dành cả một cái tầng bên quận bảy luôn để chuyên để training training cho nhân viên cho nên cho học viên để hội họp event tất cả thứ đó nên phải đầu tư cái bộ bàn đó, đó là hình ảnh đúng không bà thấy không công ty bbt nó lớn to đùng như vậy á mà lên truyền thông má giám đốc ngồi cái bàn nhìn thấy không biết các bạn sao chứ tôi thấy cái bàn tôi thấy chán rồi đó mà trong khi công ty người ta có khỉ khô đâu treo đồ dê bán thịt chó bắt rót thì đúng ghê cái đó là cái làm cho dù phải phải phải, phải ngẫm chứ mà ủa sao công ty nó không có khỉ khô vậy cho nó muốn một bạn trong quận một thôi nó làm bách rót nhìn kinh vậy mà trong khi mình tứ trụ đây đất nhà mình đất nhà mình mình xây lên từng cục gạch này nọ kia mà không trường của có phòng giám đốc ra hồn mốt mang đối tác mình bị lôi vô dập đó nhát luôn đó là cái sự kiêu hùng cái sự kiêu kiêu kiêu hùng của người việt nam đó. tức là duy nguyễn muốn chứng tỏ rằng thấy ừ ở việt nam tôi có những thành thanh niên ồ nó thành công mà nó làm bằng sức lao động của nó nó bằng làm bằng ốc của nó nó số ấp cho ông mỹ ồ tôi hay quăng của bệnh lắm có gì căng quăng quăng quăng khoe khoe khoe nói ồ mày ghê vậy mày ghê vậy nó cũng nịnh thôi chứ khi cô gì chẳng lẽ mình quăng nó nó chê mình đó nhưng mà mình nói chung thật sự ở duy nguyễn đi qua bốn mấy đối tác của mỹ à, sáu mươi thằng vừa rồi wow. đó xin lỗi bạn mình kêu bạn thằng tại dân mình miền nam thôi chứ má mình không còn đối tác nhưng mà đó, ờ, thật sự có những người cũng trẻ hơn duy mà giám đốc bằng tuổi duy cũng có nhân viên trẻ hơn duy cả nùi hai mấy tuổi cũng có ba ít đời đầu cũng có đó thì ờ, mình thấy nó không vậy thì mình cũng phải ok tao đối tác mày phải bằng mày hơn mày hay abc mình phải có cái ngông của mình mình phải có ngạo khí của mình đức nhất trong làm ăn trong trong quan hệ quốc tế nó cần phải có bạn bạn hiểu không tức là các bạn nói tôi mà nhận xét tôi sao cũng được nhưng mà đó là suy nghĩ của tôi rồi à bữa nãy nói lan man gì trời vụ ghế đúng không ghế ok ghế chín triệu sáu tại sao không chọn nó có hai lý do không chọn bạn coi hình đi bạn sẽ hiểu tại sao tôi không chọn tôi sẽ gửi hình cho các bạn thứ nhất nhìn cái kiểu nó sến mà tôi tôi hiện đại tôi không có sến sến không chơi bây giờ nói rồi nè bây giờ tôi hỏi bạn cái ghế mẹ ngồi như cái ngồi bành ra giống ghế cà phê mà mà hả da nó ốp từ đầu tới đít luôn da nó ốp ghế nhìn chặt chội nực lắm nó ghế nhìn nực lắm mẹ tức là bây giờ cái ghế nó sẽ chỗ gác tay mấy em hiểu không chỗ gác tay nè thì bây giờ em tưởng tượng cái chỗ gác tay với cái cái cái cái cái cái, cái mặt ghế nó nó nó dán da bích chật hết trơn à nóng nực nhìn nó gọi là nó chuối đó là quan điểm suy nghĩ của duy nha duy chỉ nói lên cái suy nghĩ của mình thôi về cái bộ ghế đó còn các bạn nào đang ngồi bộ ghế đó không phải là duy nói các bạn sến các bạn phải hiểu rõ vấn đề chứ không giờ tự nhiên các bạn cứ gì chụp mũ tôi nó nói này nó nọ tôi mệt quá Mày hiểu không? Đó là lý do tôi không chọn Đối với Duy á, Duy chỉ chọn những cái ghế mà cái tay đơn giản thôi Cái tay cầm á Nó chỉ là một lớp inox thôi hoặc là lớp da Đắp trên miếng inox đó Ở giữa nó trống, ở dưới nó trống Cho nó thoải mái Nhìn cho nó fashion và nó hiện đại Thế thôi, đó là tiêu tiêu chuẩn của Duy Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai Duy không chọn bộ ghế đó là cái gì Ông ghế giám đốc ngồi có 17 triệu và ghế nhân viên ngồi 6 9 triệu 6 Đúng không? ông hợp lý không ảo thật đấy các bạn nói tôi có hợp lý không phải là tôi coi thường nhân viên không phải đúng không bạn đừng nói tôi Duy Nguyễn nói vậy coi thường nhân viên hả như vậy thì các bạn là giám đốc các bạn có mua hay không nope. à, ghế giám đốc ngồi nhìn chà bá luôn nhìn ngầu luôn 17 triệu ghế ngồi họp nhân viên ngồi nhiều khi lôi lên đuổi việc nó không chừng nữa đúng không chín điều sáu mấy, mấy bạn cho mình lý do để mua đi ờ, ờ, ờ, đúng không bạn xong rồi mà nó phải nó bào mình tới 12 ghế nữa nó bào mình tới 12 ghế chứ thêm nhìn cái giá trị hợp đồng bây giờ quay ra nói lại cái bàn giám đốc 82 triệu cái bàn hộp 68 triệu ghế giám đốc 17 triệu cộng lại nhiêu tám triệu sáu chục trăm rưỡi trăm rưỡi một trăm sáu mấy triệu một trăm sáu mấy triệu bây giờ cái ghế chín triệu sáu nhân cho 12 cái cũng trăm lẻ mấy triệu nó gần bằng 1 phần hai hợp đồng cha rồi ủa vậy tôi tôi tôi đang tôi đang kiếm cái gì Vậy hỏi các bạn là tôi đang kiếm cái bàn hay tôi đang kiếm cái ghế nó thôi vừa thôi cha từ lý do một hai không mua <laughs> bây giờ đưa đưa ghế khác mua à ghế 2 triệu bèo quá không chơi ghế 3 triệu bèo không chơi 4 triệu bèo không chơi nhưng mà cho tôi ghế nào à, mức từ 5 tới 6 triệu hợp lý tôi mua hiện đại xịn sò tôi mua đúng không tại đó phải theo bộ nữa các bạn không lẽ giờ tự nhiên cái cái, các bạn của Duy Nguyễn bạn hợp sáu tám triệu mua ghế 2 triệu gắn vô giang hộ coi ra gì đúng không cũng không được đó nên Duy Nguyễn phải tiệm ghế từ 5 tới 6 triệu Duy Nguyễn mua đó là sự hợp lý cuối cùng đá son đá son ghế mười vậy thì ghế cũng thốn với bạn đúng không bây giờ ờ, cứ cho là 6 ừ, triệu một cái đi 12 triệu 12 ghế 72 triệu 72 triệu không biết có bị hố không mà hả em làm bằng gì thôi đi ba ôi mấy người ta mua ghế thương hiệu mà kêu xưởng làm ổng giống y như ông nội nào trên livestream hổm á anh gì mà đi mua giày LV nói thôi anh em mua LV mắc lắm em đóng giày giống y chang anh đẹp nữa tao lại cụ trời ơi cái này á là đặt hàng trước xong rồi ờ, bốn 45 ngày mới có hàng nó nó nó nó nó nó nó đặt cái nhà máy ở bên ờ, cái nhà máy ở bên sang hai á ủa ủa lộn lộn à đúng rồi bên sang hai rồi bên thượng hải đó nó xong rồi nó sản xuất này nọ rồi xong rồi nó em nó ship về đây nó ráp nguyên con wow ơi mày không hiểu anh anh nó thật sự với mày không chơi thì thôi mà chơi thì chơi nó không có sồn chơi nó sồn mất chất nhỏ nó tư vấn anh giải pháp nhỏ xeo quá tư vấn anh giải pháp khác mà anh ơi anh không anh chơi cái này cũng hơi tốn anh bây giờ anh làm giàu cho trung quốc hả cái đó tao làm giàu cho trung quốc đến trung quốc gì thì mày giờ mày bán đồ mày mày nói nhà máy nằm bên thượng hải thì anh mua thượng hải còn mày nói nhà máy nằm bên ý thì anh mua bên ý áo vest của anh giải toàn ý không không lẽ bây giờ nói anh làm giàu cho ý ông mới vừa thôi ông nội hợp lý không đồ nó đâu đó sản xuất nguồn gốc xuất xứ nó ngon đó thì thì, thì, thì mình mình mình mua thôi hợp lý không anh chia sẻ cho bạn áo của anh toàn là giải bên ý giải nước khác anh không chơi cái đó nó thẳng luôn áo vest nó muôn nó muôn giá bạn ơi hai triệu bộ cũng có mẹ 200 triệu bộ cũng có luôn nhưng mà anh Duy Nguyễn xài đồ rẻ thôi à anh Duy Nguyễn xài vài chục thôi chứ nhưng mà không có khùng đâu xài 200 nó tư vấn vậy nè thôi anh ơi bây giờ cái chân á nó khó anh nhập chân của nó đi rồi cái mặt bàn em làm cho nice. nghe cũng được nó ok mặt bạn em làm đúng không vậy tao hỏi thiệt em nha thứ nhất á em làm á là cái bộ đồ của nó mất chất rồi thì đương nhiên nó phải rẻ đúng không vậy thì em làm em có được cái màu giống y nó không nói uh, chừng 8 với 10 nha cái hỏi làm sao vậy nó nó sơn ghê quá em sơn không được ôi bạn ơi thôi mà nội mẹ mày gỗ mày giống gỗ nó không không gỗ tương đương nha ảo thật đấy tao ra giang hồ sợ nhất câu gỗ tương đương nó thở bỏ gặp nguyên con cho anh nhập nguyên con cho anh để anh còn có chất anh làm livestream mình kiếm tiền lại đúng không chứ còn em chơi cái kiểu đó là thôi thua luôn cái đó là nói về bộ bàn thôi nha nên giờ là cái chốt kèo là cái cái cái cái, cái bàn giám đốc 82 bàn phạm 68 cái ghế á, là nó tìm được cái ghế rồi năm sáu triệu rồi cũng cũng chắc việc rồi đó nên cái vấn đề của Di xong bây giờ tới vấn đề các bạn các bạn đừng có nói là ok ông anh Di ơi chơi, chơi gỗ thì không có chất anh Duy chơi gỗ công nghiệp không có chất anh Duy chơi gỗ tự nhiên đi đưa mấy cái bộ bàn gì đó mà triển lãm gì đó hình rồng hình phượng đủ vậy cua như nè thôi nha ông nội ở phòng phòng giám đốc tôi phòng giám đốc hiện đại chứ không phải là cái cái bộ bàn mà các bạn thấy ở trong mấy gia đình người ta thường hay làm bộ bàn tiếp khách có bình trà đó trời ơi coi cái ghế nó chà bá luôn bố thật khi không nổi mà thật sự cái đó phải là gu của duy nha cái đó phải là gu của duy à, tại vì à, duy suy nghĩ đơn giản vậy đồng tiền mình bỏ ra nó phải hợp lý đúng không mà đồng tiền nó bỏ ra nó phải phù hợp với tính cách của mình mà cái đó lại nó không phù hợp với tính cách mà cái đó là cái thứ không thể định giá nữa các bạn giá nó tầm lum hết rồi à. mắc rẻ giống như lan đột biến mấy trăm tỷ bà định được không Ủa cái đó xin lỗi từ chối hiểu luôn đó nhưng mà có một góc độ về thiên nhiên thật sự Duy Nguyễn phải là thánh Duy Nguyễn cũng phải là Phật đây là cái quan điểm cá nhân của Duy Nguyễn thôi nha các bạn đừng chụp mũ Duy Nguyễn ác lắm á Duy Nguyễn không có, dám nói đâu tức là đối với Duy Nguyễn suy nghĩ rằng nếu mà mình xài đồ gỗ nhiều quá thì cái nạn phá rừng nó sẽ còn rất là nhiều đó đó là duy nguyễn suy nghĩ cá nhân thôi còn các bạn hãy chọn đồ các bạn thích các bạn thích gì đó bạn chơi vậy thì khi mà các bạn chơi cái gì nó phải dựa trên lý lẽ của các bạn và duy nguyễn chỉ chia sẻ là ừ cái phòng giám đốc của Duy Nguyễn nó sẽ hình thành và Duy Nguyễn đang build phòng giám đốc mà trong phòng giám đốc nó có nhiều cái Duy Nguyễn sẽ chia sẻ hết cho các bạn biết tại sao tôi build như vậy thật sự mà tôi làm thằng quảng cáo nó chấp phá tôi tôi đuối luôn rồi đó nó cũng cực lắm nói chung là không biết nói làm sao nhưng mà tôi nghĩ đó là sự chọn lựa nó nhanh thứ nhất bây giờ thà tốn tiền để cho người ta lo mình tới AZ mình nhẹ đầu mình tập trung qua tới phần vách tới phần vách drop tới phần trần tất cả mọi thứ nhưng mà thiết kế nó thiết kế không được bạn thằng thiết kế nó không thiết kế được cái ý tưởng của tôi nên cái ý tưởng cái phòng giám đốc của tôi là tôi chấp phá từng thứ từng thứ nhưng mà tôi tự tin rằng tôi sẽ chấp phá ra một phòng giám đốc đẳng cấp mang thương hiệu của Duy Nguyễn cảm ơn các bạn theo dõi video hay thì mua sếp đi ba lai xe là đương nhiên rồi có chùa hoài